Chủ đổi qua nhà lớn cần sang nhượng lại căn nhà có diện tích chiều ngang là 3m5 và chiều sâu là 12m5 thiết kế một trệt một lầu công năng sử dụng là một phòng khách một phòng bếp 3 phòng ngủ hai nhà vệ sinh đường trước nhà có chiều ngang là 3m với giá 1 tỷ 700 triệu vị trí căn nhà cách ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng 500m và về ngã tư ga khoảng 1 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút đi xe máy. Căn nhà có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt phía trước và một lớp cửa nhôm sinpa phía trong. Khoảng giữa chúng ta có chiều dài vô khoảng 3 mét, có thể đậu được 4 đến 5 xe máy. Và không gian đầu tiên là phòng khách với tông màu trắng sáng rất là sang trọng. Và hai bên tường cũng được gia chủ ốp gạch len cao lên 1m2, được bao quanh hết ờ, căn nhà. Cầu thang thì được bố trí giữa căn nhà tiếp theo là không gian phòng bếp và nhà vệ sinh và cuối cùng là một phòng ngủ dành cho những ông bà lớn tuổi với mức giá 1 tỷ 700 triệu chúng ta có một căn nhà một trệt một lầu một phòng ngủ dưới đất hai phòng ngủ phía trên lầu hai nhà vệ sinh và trong bán kính 500m chúng ta có quỹ ban phường Thịnh Xuân, chợ Thịnh Xuân, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3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 Ban công thì được đưa ra khoảng nửa mét dùng để lấy gió và lấy sáng. Cũng được gia chủ à, rào một lớp mà sắt để bảo vệ căn nhà cho căn nhà chúng ta an toàn hơn. Và hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều căn nhà giá từ khoảng 700 triệu cho tới 7 tỷ. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất thì cứ gọi điện thoại cho Phúc và nói ra yêu cầu mà mình mong muốn. Sau đó Phúc sẽ tìm những sản phẩm hợp ý để gửi cho quý anh chị xem